Xin chào em học sinh lớp 7 Hôm trước cô đã hướng dẫn các em ôn tập về số vô tỉ khái niệm về căn bậc 2 số thực Trong quá trình chúng ta học ở trong sách giáo khoa người có ghi rằng là Người ta đã chứng minh được rằng căn bậc 2 của 2 hay là căn bậc 2 của 3 hay căn bậc 2 của 5 là số vô tỉ Thế có bạn nào hỏi mình trong đầu mình rằng là Thế tại sao căn bậc 2 của 2 mà người ta chứng minh như thế nào mà nó là số vô tỉ tại sao căn bậc hai của ba lại là số vô tỉ hay là tại sao căn bậc hai của năm là số vô tỉ thì riêng cái buổi học hôm nay cô dành toàn bộ thời lượng để chứng minh cho các em và để hướng dẫn các em chứng minh căn bậc hai của hai là số vô tỉ hay đối với những số khác hoàn toàn tương tự đấy dừng ta tập trung vào bài này nhé Thế để chứng minh căn bậc hai của hai là số vô tỉ thì chúng ta sẽ giả sử nó là số vô tỉ bởi vì là chỉ có nếu không vô tỷ thì phải là hữu tỷ mà không hữu tỷ thì phải là vô tỷ đúng không nào vậy thì ta giả sử nó là số tỷ và chúng ta làm sao chúng ta suy ra một điều vô lý đấy. vậy thì khi nó là số tỷ nó vô lý thì nó phải là số vô tỷ đấy những bài tập này trong các cái bài thi học sinh giỏi lớp 7 là cũng rất hay gặp và có một số bạn rằng là không đúc đến bao giờ cho nên khi gặp thì không làm được và khi về được thầy cô giải đáp cách làm thì bảo ôi dễ vậy mà sao mình không biết Đấy. khi các em mà chưa làm thì các em sẽ chưa biết cách làm giải bài này chúng ta phải cố gắng chúng ta hiểu bài này nhé vậy bây giờ cô sẽ giả sử nó là số vô tỷ khi giả sử nó là số vô tỷ thì một số vô tỷ à giả sử nó là số vô tỷ khi giả sử nó là số vô tỷ thì một số vô tỷ bao giờ cũng viết được dưới dạng phân số a phần b đúng không nào vậy thì cô giả sử căn bậc 2 của 2 là số hữu tỉ thì bao giờ ta cũng biết được là căn bậc 2 của 2 bằng a phần b đúng không số hữu tỉ bao giờ cũng biết được cái dạng phân số mà đúng không nhỉ với ab là thuộc số tự nhiên n vì đây là ký hiệu là số dương nên cô ký hiệu luôn là thuộc số tự nhiên n và ab là hai số nguyên tố chủ nhau đấy vậy từ cái điều giả sử này mình mà suy ra điều vô lý thì chúng ta sẽ đã chứng minh xong bài toán đấy bây giờ em khai thác cái căn bậc hai và hai bậc a trên b thì từ điều kiện theo khái niệm về căn bậc hai thì chúng ta bình phương lên đấy sẽ bằng a trên b tất cả bình phương đúng không vậy từ đây chúng ta suy b đấy và từ đây chúng ta suy ra được là a bình phương thì bằng 2 b bình phương vậy điều này có nghĩa là gì đây điều này có nghĩa là gì theo khái niệm về chia hết điều này có nghĩa rằng là a bình này sẽ chia hết cho cho b bình hoặc a bình này phải chia hết cho a đúng không nhưng a b lại là nguyên tố cùng nhau do đó a bình và b bình sẽ không chia hết cho nhau đấy thì chúng ta chỉ chia được là a bình chia hết cho a vậy từ đây suy ra a bình chia đấy a bình chia cho hai mà hai lại là số nguyên tố do đó a sẽ chia cho hai đấy mà khi a chia cho hai thì chúng ta được gì ta được là a sẽ có dạng là hai k đấy với k là số, số tự nhiên rồi vậy thì a bằng 2 k chúng ta thèm đấy chứ không đấy chúng ta sẽ thấy là 2 k tất cả bình phương ta đang nhắc bài các em nhé đấy sẽ bằng mấy bằng hai b bình phương đấy hai k tất cả bình phương nhân tính ra nó sẽ là bằng 4 k cho hai như vậy chúng ta quan sát cái mổ a chia cho hai hai b là chia cho hai vậy điều đó chứng tỏ rằng hai là một ước chung của a và b đúng không như vậy từ đó suy ra hai sẽ là thuộc ước chung của a và b đấy nhưng theo chúng ta giả sử ab là nguyên tố cùng nhau do đó ab chỉ có ước chung là một đúng không vậy không có ước chung là hai vậy mâu thuẫn với giả thuyết đấy khi nó mâu thì điều chúng ta giả sử căn hai là số hữu tỉ là sai ta hiểu chưa mà căn hai là số tỉ là sai thì có nghĩa là căn hai phải là số vô tỉ, đấy các em hiểu chưa đấy, đây là cách chứng minh bằng phương pháp phản chứng đấy chứng minh bằng phương pháp phản chứng đấy ta hiểu cách làm chưa đấy đây là phải bây giờ ta sẽ trình bày bài này các em nhé đây là trình bày giải dạ. chúng ta sẽ giả sử căn bậc hai của hai là số tỷ em nhớ đây là số người ta chỉ xét số dương các em ạ giả sử là số tỷ thì khi là căn bậc hai của hai là căn bậc hai dương cho nên chúng cô kết luôn là AB khi đó thuộc N. A và B là nguyên tố cùng nhau. Tức là ước chung lớn nhất là một. Đây. Bây giờ ta sẽ biến đổi căn bậc hai của hai bằng A trên b này. Đấy. Vậy thì ta có ta có căn bậc hai của hai bằng A trên B. Ta suy ra bình phương thì cũng bằng A hình thức đúng không biến đổi cái này ra sẽ là bằng hai bằng a bình trên b bình mà hai bằng a bình trên b bình có nghĩa là a bình sẽ bằng hai b bình đấy mà a bình bằng hai b bình mà a b đều là số tự nhiên cả do đó suy ra a bình chia hết cho hai a bình chia cho hai mà hai lại là số nguyên tố lưu ý có những cái cô không ghi ra nhưng cô nói lời chúng ta phải nghe cho rõ nhé a mình chia cho hai mà hai là số nguyên tố suy ra a phải chia hết cho hai đấy a chia cho hai đã bằng lớp 6 rồi <coughs> khi a chia cho hai thì a có dạng hai nhân k đấy với k cộng đấy do gọn cho hai Thế được là B bình bằng 2K bình Mà B bình bằng 2K bình điều đó có nghĩa là gì em? Có nghĩa là B bình chia hết cho hai hai lại là nguyên tố nên suy ra B chia hết cho hai Cô ký hiệu A chia cho hai là một B chia cho hai là hai Đấy. Vậy từ 1 và 2 nó suy ra điều gì em? Từ 1 và 2 nó suy ra điều gì? đấy lúc nãy cô nhắc tôi đã hiểu rồi đúng không nào a chia cho hai có nghĩa là a hai là mức của a b chia cho hai có nghĩa là hai cũng là mức của b do đó từ một và hai và hai ta suy ra a và b có ước chung là hai có ước chung là hai đấy khi a và b có chung là hai thì mâu thuẫn với giả thiết của đề bài là à, mâu thuẫn với giả thiết chúng ta giả sử là a b là nguyên tố cùng nhau tức là nó chỉ có ước chung là một mà thôi đúng không à, vậy thì mâu thuẫn với điều kiện là a b là nguyên tố đúng không à, vậy thì cái điều giả sử căn hai là số hữu tỉ của chúng ta là sai đấy do vậy không phải là số hữu tỉ không phải là số hữu tỉ mà nó không phải là số hữu tỉ thì nó sẽ là số gì à là số vô tỉ là số vô tỉ và đó chính là điều phải chứng minh đấy như vậy trong quá trình học ở cái lưu ý ở trong sách giáo khoa người ta đây là người ta chứng minh được rằng căn bậc hai của hai là số vô tỉ, hay là căn bậc hai của ba là hai là năm là số tỉ thì cách chứng minh là như thế nào đấy vậy thì khi học chúng ta băn khoăn thì chúng ta phải hỏi đáp hỏi như thế nào vậy chứng minh như thế nào trong khả năng kết thúc của chúng ta có chứng minh được hay không đây trong khả năng kiến thức của các em chứng minh được căn một hai của hai là số vô tỉ đây nhé đấy và cách trình bày cách làm như này đấy tương tự như vậy chúng ta sẽ làm bài hai bài hai <coughs> là chứng minh rằng thì đối với bài này chúng ta làm hoàn toàn tương tự bài một <coughs> các em cũng giả sử căn bậc hai của ba là số hữu tỉ thì sẽ nảy sinh ra vấn đề gì ra sự mâu thuẫn so với giả thiết Đấy, cách làm này người ta gọi là chứng minh bằng phương pháp phản chứng <coughs> bây giờ chúng ta tiếp tục chứng minh lên nhé bây giờ chúng ta vẫn giả sử căn bậc hai của ba là số hữu tỉ chúng ta giả sử giả giả sử căn bậc hai của ba là số hữu tỉ khi nó là số hữu tỉ thì ta có điều gì khi đó ta có nó luôn điều gì các vậy ta có à? chúng ta suy ra tất cả bình phương bằng a trên b tất cả bình phương suy ra cái này bình phương là bằng a theo định nghĩa căn bậc hai a trên b tất cả bình phương là bằng a bình trên b bình từ đây chúng ta suy ra a bình bằng ba ra a bình chia hết cho ba a bình chia cho ba mà a ba lại là số nguyên tố vậy a chia hết cho ba đấy từ đây suy ra 3B bình sẽ bằng 9K bình bởi vì 3K tất cả bình là bằng 9K bình 9K bình chúng ta suy ra được là B bình sẽ bằng chia hai b cho 3 ta sẽ được là 3K bình như vậy điều này có nghĩa rằng là B bình chia hết cho 3 B bình chia cho 3 có nghĩa là B chia hết cho 3 Đấy, như vậy A chia cho 3 này B chia cho 3 này Vậy cũng nghĩa là gì? A và B sẽ có ước chung là 3 đấy có ước chung là ba nghĩa là gì nhỉ có nghĩa là nó không phải là nguyên tố cùng nhau từ một và đây có nghĩa là một đây là hai từ một và hai ta suy ra a và b sẽ có ước chung là ba đấy vậy thì nó sẽ mâu thuẫn với cái điều kiện mâu thuẫn với điều kiện là A, B là nguyên tố cùng nhau Đây, vậy căn bậc hai của ba lúc này không thể là số hữu tỉ được mà nó là số số vô tỉ. vậy dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn Đấy. Như vậy qua cái bài một bài hai này chúng ta thấy rằng đây là một bài toán thuộc dạng khó Người ta không đưa cho học sinh đại trà bình thường Nhưng khi chúng ta học, chúng ta theo dõi các bài giảng, các bài cô giảng Chúng ta cảm thấy chúng ta hiểu được bài Chúng ta vẫn có thể tự tin làm được cái dạng bài như bài một và bài hai ở đây đúng nào à vậy thì có nghĩa là cái kiến thức về toán cái khả năng học toán của các em đã có tiến triển rất là tốt đấy và các em hãy cố gắng hơn nữa nhé đây là những đề bài trong cái đề thi học sinh giỏi lớp 7 các em ạ cũng có đấy đấy vậy có nghĩa là chúng ta đã biết giải những bài dành cho học sinh khá giỏi rồi phải không nào như vậy chúng ta đã học toán cũng đã tốt rồi đấy. vậy các em hãy cố gắng hơn nữa nhé bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa để các em làm các em luyện thêm cho nó thẳng các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Nếu bạn nào mà chưa thạo lắm thì các em hãy đọc lại hai bài giải của cô nhé. Rồi các em sẽ tương tự, các em sẽ làm được các bài này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo.